hôm nay Vương muốn à, chia sẻ thông tin kỹ thuật về à, dầu thắng xe đạp thì như các bạn biết á, trong chiếc xe đạp thì à, thắng nó không liên quan gì tới đến bộ à, triệu động nhưng mà nếu mà không có thắng là rất là nguy hiểm đúng không mà thắng không ngon là thắng nó không ok là chúng ta là tiêu hết thì à, hầu hết các bạn à, tôi đã gặp nhiều người người ta nhầm lẫn về loại dầu đó mineral oil thì dầu thiên nhiên này thì à, không bị nhầm lẫn tại nó dễ các bạn mà dầu này bị nhầm lẫn giữa dầu đốt của xe đạp và dầu đốt của ô tô thì đây là cái nguyên nhân mà hôm nay tôi muốn nói tại tôi gặp rất nhiều người và đã nhầm lẫn và dẫn tới tình trạng là những bộ thắng tay thắng những cái bộ thắng dầu và strand đó các bạn tiêu hết quăng hết dịp hết trước hết dân muốn à, nói cho bạn các bạn những à, đặc tính đặc tính của loại dầu thắng dầu thắng nha mình nói chung nha dầu thắng tính năng thứ nhất là chịu nhiệt thứ hai nữa là không ăn mòn và thứ ba nữa là bao trơn tốt và các bạn biết bao trơn tốt và tạo cho những sơ mi bích tông à, hoạt động rất là linh hoạt khi ở nhiệt rồi à, tiếp nữa là không sinh bột không sinh bột ha, không sinh bột bây giờ không sinh bột để tôi giải thích không sinh bột là thí dụ như à, bình dầu thắng thế này khi mà tôi à, đổ tất cả dầu thắng và không có khí giống như cái câu hỏi hệ thống thắng của chúng ta đó bơm dầu dầu lấy tất cả khí ra thì chúng ta có lắc hay chúng ta có bóp có nấu cho nhiệt độ lên cao nữa dầu cũng không sinh nhiệt nha xin lỗi không sinh bọt không có tạo bọt tạo bọt thì à, các chứ à, các bạn đừng có hiểu lầm là khi chúng tôi lắc như nào là nó không sinh bọt nha lắc như là sinh bọt tại vì trong đây đã có khí nha còn này trong trường hợp là kính hết không có gió mà nhiệt độ chúng ta sử dụng bóp thắng khi ở nhiệt độ cao không sinh bọt cái đó là tính năng của dầu thắng rồi um, dầu thắng không tăng và giảm lượng dầu hoặc là thể tích khi ở nhiệt độ lạnh và ở nhiệt độ cao thì à, thí dụ thế này bây giờ trong tay dầu thắng của bạn đó, trong bộ dầu thắng đó, xe đạp của chúng ta đó chúng ta bơm dầu vô thí dụ thể tích của nó là thí dụ nửa lít đi thì nó vẫn là nửa lít khi các bạn bóp thắng á lúc đầu mới thì bị đanh cao ta thắng cao khi bóp càng ngày càng sâu vào á thì các bạn đừng nghĩ là hết dầu nha không phải bố thắng nó mòn thì hành trình bích tông ở dưới đi sâu hơn thì cái tay này nó cũng phải đi theo sâu theo đúng không đó chứ không phải là dầu thắng nó tăng hoặc giảm nha dầu thắng không tăng không tự tăng lên và không tự giảm đi thể tích hoặc trong hoặc là lượng dầu của nó thì nếu như nó tự động mà nó tăng đi thì các bạn nghĩ chúng ta đang đổ đều á đang chạy rất là nhanh bớt thắng liên tục nóng nó tăng lên rồi tự nhiên nó bóp thắng cứ nó kẹt nó cứ ngắt giống như chúng ta nấu bình nước à, bình nước sôi vậy đúng không chúng ta nấu cái nước sôi lên nó sinh bọt nè cái nó nở thổi nắp ra đó. thì dầu thắng nó không có tính đó nó không à, không tự không tự nó tăng và giảm thể tích của nó nha là nó giữ nó tạo cho cúp ben đó. tại trong thắng bê tông thì không thể nào kín được phải có cúp ben cúp ben làm cho cúp ben cao su các bạn tăng độ đàn hồi và dạ, tăng độ dẻo của cao su của cái bên thì à, thí dụ như những cái à, dòng mà khi các bạn thấm một thời gian đó thì cái gì nó cũng có tuổi thọ của nó chứ các bạn không nghĩ là các bạn xài nó vĩnh diễn như 500 đâu ha thì khi các bạn xài thời gian sử dụng thời gian một hai năm gì tùy theo à, cái thời gian mình sử dụng và cái km mình chạy nhiều nhất thì cái độ bôi trơn của dầu nó hết nó hết thì độ nó mất đi giống như nhớt xe Honda bị mất đi các bạn thì nó mất đi thì độ bôi trơn nó bị ít đi độ bôi trơn ít đi thì bít tông của hầu hết là bít tông ở trên cái tay thắng tay thắng chúng ta đó ở dưới là nó bằng sứ có bằng thép có còn ở, bằng nhôm có còn ta còn heo dầu ở trên đó đa số là cái tay dầu đẩy đẩy dầu bít tông để dầu là bằng nhôm thì nó hết độ bôi trơn dầu mà nó hết chất nhờn các bạn thì nó sẽ bôi trơn nó ít nó bị rít nó làm cho hao mòn thì nhôm với kim loại thì nhôm sẽ mòn trước nó mòn thì cái sơ mi như thế này thí dụ nha nó vừa bóp thì ok thì khi mà cái sơ mi cái à, bích tông cái à, bích tông nhôm này các bạn bị mòn á nó bị lỏng đi thì cái cúp ben á nó sẽ dễ bị tét khi các bạn bóp á độ nén nó bị hở rồi dầu nén ngược lại nè thì cúp ben nó dễ bị tét để khi mình tét mép á tét hoặc tét môi đó tương tự vậy hoặc nó lận ngược cái à, à, à, cái cái cái, cái em nó hình nón thế này lận ngược lại thì những loại dầu những loại mà thắng tốt á ví dụ như các bạn xài những thắng dầu SRAM những loại cao cấp hoặc là những loại như Magura hoặc là SRAM à, xin lỗi um, STR những loại thắng cao cấp á thì các bạn xài thời gian các bạn nên thay dầu thì thay dầu để làm gì để giữ cúp em tốt và bê tông sơ mi ở đâu nó không bị hao mòn nha thì à, bây giờ chúng ta nói về à, dầu mineral dầu thiên nhiên trước dầu thiên nhiên thì lấy từ dầu quặng các bạn thì nó rẻ thứ nhất rẻ dễ xài thì theo tôi biết á, là chỉ có Shimano nè và Magura xài những loại uh, à, Tetra cũng có loại để xài nó đó xài dầu uh, Tetra dầu à, thắng à, petrol của Đài Loan cũng xài à, dầu mineral này nè dầu thiên nhiên này nè nó rẻ dễ sử dụng và chúng ta thay cấp tự nhiên nó đơn giản nói chung là phổ biến các bạn các bạn đi đến đâu cũng có đó còn những loại dầu đó thì khác nha thì nó hơi đắt tiền và nó khó sử dụng khó chịu thì dầu thiên mineral oil này nè các bạn biết đó là nó với những dầu lót như các bạn khác là gì nó chịu nhiệt không cao lý do đó tại sao nó chỉ dùng riêng cho xe đạp và chưa sử dụng cho ô tô những ngành công nghiệp nào tuy anh ta chịu nhiệt nhưng mà chịu nhiệt không cao như các bạn được nhất định thì xe đạp chúng ta chạy nhờ người ta đã test rồi các bạn có đổ dốc thế nào thắng nhiệt có thể nó không thể nào lên đến nổi mà để mà hơn cái cái, cái lượng dầu này nó nở hoặc là nó quá đậu mức độ cho phép thì chưa có thì nên nhớ nhé chỉ dùng xe đạp chỉ dùng xe đạp và rẻ tiền dễ sử dụng và cũng không tạo bọt khí và dầu này nó dầu lạnh dầu lạnh nha các bạn dầu lạnh so với dầu đốt lạnh đây tôi nói là tất nhiên là khi các bạn chạy các bạn đổ đèo giả sử các bạn xài thắng mineral oil này nè các bạn đổ đèo các bạn thắng thắng nhiều liên tục liên tục thì à, bức tông dưới nó hoạt động vô địa thắng đó, nó nóng đúng không nóng nó truyền cái hơi nóng cái dẫn nhiệt ngược lại cho con heo dầu heo dầu dẫn nhiệt vô dầu dầu sẽ bị nóng đó là dầu bị nóng khi sinh khi chúng ta thắng sinh nhiệt còn bản thân dầu là dầu lạnh là tất nhiên hiện tại ở chế độ tỉnh là không lạnh Ủa xin lỗi là bây giờ chúng ta nói về dầu đó chúng ta phân biệt hai loại nhiều loại các bạn nhiều loại nha nhưng mà tôi biết à, tôi chỉ biết hai loại mà chúng ta hiện nay biết thứ nhất là đốt dầu đốt này dùng cho xe đạp và một loại dầu đốt dùng cho ô tô vận tải tàu thủy tàu thủy vẫn có sử dụng nha nhưng mà phải đây thì loại này các bạn nhớ và ô tô khác nhau khác nhau chỗ nào khác nhau là giống nhau là hai anh chịu nhiệt hết nhưng mà dầu ô tô chịu nhiệt cao hơn chịu nhiệt cao hơn và dầu ô tô ở chế độ tĩnh nóng nóng tôi nói nóng đây là ví dụ không phải là các bạn nấu là nó nóng hoặc là các bạn chạy đổ như tôi vừa nói nó chạy đổ đều các bạn thắng da đập thắng liên tục liên tục thì heo thắng nó nóng nó sinh ra dầu phải nóng theo cái đó không phải dầu ô tô nóng là nóng tự nhiên xin lỗi dầu ô tô là nóng nóng ở chế độ tĩnh các bạn không tin á các bạn cứ dùng nóng tùy theo nha dot 3, dot 4, dot 5 dot mấy tùy theo ta phân ra từng theo cấp ví dụ xe du lịch bao nhiêu xe tải nặng bao nhiêu xe container thí dụ tùy theo lộ vực những xe mà xe nâng xe càng lớn các bạn tải càng lớn thì đòi thắng nó sinh nhiệt càng cao nha thì nó sinh ra nên à, cái à, nóng của nó đó là nóng ở chế độ tỉnh thí dụ các bạn lấy dầu đó đó các bạn nhiễu vô nước sơn chút xíu đi nước sơn bật vô tay đi các bạn sẽ nóng cảm thấy nóng nóng như trái tay vậy thì giống như dầu gió dầu của mình đó, dầu gió mình sức có loại dầu mát đúng không đúng không còn có loại dầu nóng mà để chúng ta nó tha đến bớt rồi đó, nó thì nó nóng tương diện nóng ở chế độ tỉnh nha rồi và còn à, dầu dầu đốt của xe đạp không nóng không nóng ở chế độ tỉnh còn tất cả các loại dầu thấm mà nó nóng ở chế chế độ hoạt động thì chuyện đương nhiên chạy nóng thấm nhiều sinh nhiệt là đương nhiên đúng không thành ra hai này anh này xe đạp này kia khác nhau như xe thấm à, dầu lót của xe đạp và dầu thấm ô tô khác nhau và dầu thấm của ô tô đã được kiểm định dùng trên toàn thế giới dùng cho vận tải nặng còn anh xe đạp này là không được dùng cho tải nặng chưa khác thành ra khi chúng ta bị nhầm lẫn là khi chúng ta ra tiệm chúng ta thấy à, dầu chúng ta trên xe đạp cũng để chứ uh, Stram uh, thắng dot 5.1 cái ra mua 5.1 của ô tô bình ô tô về xài là các bạn chết rồi đấy vô nó phá banh hết nó nóng và những những cao su cúp ben trong hệ thống thắng đều người ta sản xuất tính theo cái độ đốt của dầu hết các bạn lấy anh này gắn qua anh kia anh này các bạn gắn qua anh bên thiên nhiên á là không được anh kia gắn qua cũng được vô bị kẹt rít đi không được khi chúng ta rút cơm xe đạp đó các bạn thì à, thỉnh thoảng chúng ta gặp những dạng bánh à, Combayalo hoặc là Mavic hoặc là Shimano những dạng bánh hay xưa bánh cũ xưa hoặc ngày nay cũng có những loại căm thép à, hoặc dùng à, chân à, thép á à, chân căm á mà nó ít căm mà lớn to cứng á nó bị à, rít các bạn sẽ thì chúng ta nên dùng dầu thắng của ô tô dầu cứng nó len lỏi dầu nó nóng len lỏi cực kỳ tốt thì các bạn chỉ cần lấy cây câm thôi hoặc cái à, cái miếng gì đó các bạn nhúng vô chút xíu nhiễu vô ngay đầu chân câm chút ít thôi nó len lỏi vô trong rất là nhanh các bạn dặn xả câm rút câm rất là nhanh còn nếu không có thì dặn nó cứng bức còn các bạn dùng R7 là tiêu nha thì ra tính năng của dầu thẳng ô tô nó rất, rất là khác và nó nóng kinh khủng chịu nhiệt cao nó tương tự như à, máy vậy các bạn khi à, dầu à, thắng ô tô đó càng nóng thì nó có nhiệt độ nóng của nó khoảng trăm độ trên trăm độ độ nóng nó là hoạt động tốt nhất hoạt động tốt nhất và càng nóng lên cao nữa nó cũng nói chung là nó nó càng nóng thì cái nhiệt cái độ bôi trơn nó càng cao vậy dầu nó lọ dầu nó không lỏng như các bạn không loãng không nở nha đừng nghĩ là loãng duy nhất nở đây các bạn cái bạn, các bạn hiểu sai lầm nha